JK ờ, Audio Nghe chưa đủ Thấy xem phim Logica Audio xin chào quý vị và các bạn nhé Hôm nay Logica Audio sẽ giới thiệu đến các ờ, bác ngoài miền Tổ quốc một cái dòng âm ly nhìn rất, rất là, là lạ đó vâng, là dòng ờ, âm ly Pioneer mã là 6012 ạ Tôi công suất con này cực khủng Có thể đánh được ờ, một đô la full Kép 40 cũng được Công suất cực kỳ lớn Vâng về giao diện thì ờ, các bác nhìn ở phía đằng trước đi ạ vâng rất ít dòng âm ly có được cái, cái giao diện như thế này rất nhiều chức năng vâng về phía bên trái đây nó có hai bốn sáu tám tám cái núm điều chỉnh ở có 8 cái kênh chỉnh phía bên trái đây ạ nhìn nó rất giống một cái mixer nhìn rất là chuyên nghiệp vâng và tám cái à, lúm đỉnh đây đó là tương ứng với tám à, cái đường line mic tám đường line mic thì à, cái dòng này được tích, tích hợp line mic phía đằng sau thì nữa em sẽ quay đằng sau để cho các bác xem phía đằng sau của nó ạ vâng và dòng này được tích hợp là 99 chế độ mic rất là hay và echo cực kỳ là ngọt ngào nói chung trên thị trường không có dòng nào như này đâu ạ rất là hiếm vâng đây là dòng âm ly thanh lý của bên em ừ, còn rất mới đây chỉ ờ, là bong sơn tí thôi ạ nói chung em con này nó nhiều chức năng lắm ạ bản thân em cũng chưa khám phá hết rồi các bạn thì chúng ta chỉ nghe nhạc nghe nhạc thì công suất con này cực kỳ là, là khủng và chất âm cực kỳ là sáng sạch đấy em cho một tí volume đây ạ và đang nghe rất là khỏe đấy ạ và vâng, các bác nhìn lạ mắt không ạ vâng rất là lạ rồi bây giờ em quay ra phía đằng sau Vâng, phía đằng sau đây ạ, nó có 8 đường line mic kìa ạ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 đường line mic, 10 đường line mic ạ cả bằng rắc 6 ly và cả bằng rắc uh, à, Canon ạ Tính ra nó là 10 đường line mic Vâng và kết nối phía sau đây để chúng ta gắn với la đó là hai cái rắc music ạ Và đây là đường tín hiệu vào tôi có nhiều chức năng lắm nhiều chức năng nhưng chúng ta không sử dụng không hết đâu ạ đây chín chín chế, chế độ mic đấy ạ vâng em quảng cáo chút xíu Việt Nam đã có sản phẩm đông y thế hệ hai đây chín chín chế độ mic các bác nhé đấy ạ chính chính chế độ mic paracetamol dùng nhiều gây độc hại cho gan thận cơ thể nhưng vẫn được dùng phổ biến vì chưa có sản ờ, phẩm đông y nào cho qua quảng cáo tí giờ thịt đã khác mới đây nghiên cứu lâm sàng so sánh hiệu Vâng, số lượng cái âm ly uh, ờ, thế hệ mới của Pioneer này bên em không có nhiều đâu ạ Rồi các bác hãy nhanh tay muốn sở hữu thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube hoặc cũng có, có, có thể gọi điện uh, trực tiếp cho bên shop Zika để được tư vấn cho các bác sở hữu một cái âm ly này để trong nhà thực sự là nó rất là đẹp và hầu như là không ai có chúng nhà là có 10 đường line mic đấy ạ còn thì cái này nó cũng tích hợp cũng tích hợp cả bluetooth các bác nhá có bluetooth đấy ạ kết nối không dây với điện thoại thông minh rất là tiện ích còn có cả ghi âm à, để chúng ta lưu vào usb đây ạ đây đường đọc usb này ạ là các bác ơi con này công suất cực khủng nhá đây là núm ờ, cái cần gạt volume của ờ, của nhạc đấy ạ rồi các bác làm một sở hữu anh nhanh tay ạ nhanh tay ạ vâng em đang kết nối với dolaphone la full uh, Windows VA 12 phía trên ạ vâng mà mới dùng ờ, một chút volume rồi mà nó nghe nó mạnh lắm rồi ạ Cho nên là khi chúng ta đọc à, thẻ nhớ chúng ta có nhạc MP3 chúng ta có thể chỉnh ở đây ạ. Vâng, hôm nay em xin phép được dừng video thì giới thiệu đến các bác mọi miền Tổ quốc cái âm ly nói chung là nó lạ so với thị trường. Vâng, em tiếp tục các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ.